Xin chào tất cả anh em Với cái ờ, clip ờ, tiếp theo của ngày hôm nay tôi xin gửi đến anh em cái bộ sản phẩm hột tài xỉu bay Khi anh em đi ờ, chơi tài xỉu, bịp, lắc tài xỉu Đánh tài xỉu ở những cái sòng tài xỉu mà anh em không thể đưa được những cái đồ có tang vào Đây nó là một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang Không tang có nghĩa là như nào Thử nước muối không có gì Thử nam châm không hít và dọ đèn thì rất là trong còn một điều nữa thậm chí người chơi thua người ta có muốn trẻ hột ra thì <clears throat> cũng không ảnh hưởng gì cả bởi vì đây nó là một bộ hột tài xỉu hoàn toàn bình thường cái điểm khác biệt của nó ấy, là với lại những cái bộ hột tài xỉu ở bên ngoài ấy, là khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc đi ví dụ như là đang tài chúng ta có thể lắc về xỉu hoặc là xỉu chúng ta có thể lắc về tài đây là một cái cách chơi tài xỉu lắc tài xỉu hoàn toàn không tang mà tôi muốn gửi đến anh em thì cũng để tránh làm mất thời gian của anh em bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem về cái bộ hột này thứ nhất này là tôi sẽ dọa đèn nhé trên này nó có ba bộ hột à, hai à, bộ hột một bộ hột và có tang có là bộ hột nam trăm và một bộ hột là bộ hột không tan có nghĩa là không có gì cả Bây giờ tôi sẽ thử một nam châm trước tiên cho anh em Đó. như hột nào có tang là nó dính ở đây rồi như bộ hột này chúng ta sẽ loại trừ Đó. còn hột này là vẫn sử dụng được hoàn toàn không có tan bất kỳ cả khi anh em đi lắp ấy, thì có thể đưa bất kỳ cái chén dĩa nào vào cũng được không quan trọng đây nắp này hoàn toàn bình thường không hít không dính gì cả đây là một cái nắp sơn hoàn toàn bình thường anh em nhé và tôi sẽ bỏ cái bộ hột này ra và sử dụng cái bộ hột này bây giờ tôi sẽ soi đèn thử cho anh em xem đây anh em nhìn hồ rất là trong nhé trong suốt hoàn toàn không có tăng tích gì cả rất là đẹp đây anh em nhìn Đó. hồ rất là trong khi lắc thì chúng ta có thể giữ được tài và giữ xỉu nó mấy chén tài mấy chén xỉu cho um, anh em thôi bây giờ tôi sẽ kiểm tra tiếp về cái dĩa này khi lắc anh em có thể dùng dĩa nào cũng được nắp nào cũng được chỉ cần đưa bộ hột vào là anh em có thể giành chiến thắng Đó. dĩa hoàn toàn bình thường đây nắp hoàn toàn không có gì bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem để, à, để chứng minh một điều là cái bộ hột này hoàn toàn không tan và có thể giữ được tài giữ xỉu như những cái gì tôi đang nói ở trên clip này trước tiên tôi sẽ sử dụng chiếc uh, à, dĩa này chiếc dĩa này cũng hoàn toàn không có tác tích gì cả nhưng để nam châm thoải mái Đó. ok ạ bây giờ tôi sẽ lắc này bây giờ đang tài tôi sẽ giữ tài vẫn là 156 tiếp tục tôi giữ thêm cái tài nữa nhé 356 anh em nhé tài nữa này 366 này bão 3 tháng 4 này 166 này Đó, bây giờ nó qua xỉu rồi bây giờ tôi sẽ giữ xỉu hai hai ba này ba ba bốn này vẫn là ba ba bốn anh em nhé nói chung khi lắc ấy, chúng ta có thể là nó có một chén phản nhưng mà nó không phản nhiều tỷ lệ phản nó chỉ là một chén thôi ví dụ như đang xỉu như này tôi muốn giữ xỉu thì có thể nó qua tài nhưng mà chỉ phản một chén chén sau nó sẽ về đó tôi vừa nói xong này ba năm sáu anh bây giờ tôi sẽ à, tiếp tục quay lại xỉu và tôi giữ xỉu nhé 136 anh em nhé vẫn là xỉu này 1 2 4 này bây giờ tôi sẽ lắp từ xỉu qua tài Đó, 146 này tiếp tục lại tài qua xỉu này Đó, 224 này giờ lại qua tài nhé 554 này <clears throat> bây giờ tôi sẽ chuyển sang chiếc dĩa này để chứng minh một điều là chén dĩa nào cũng có thể lắc được đang tài tôi sẽ về cho về xỉu Đó, 1 1 này tôi lại lắc qua tài nhé 553 anh em nhìn hột của vẫn còn quay nhé còn chưa chưa đậu hột nhé bây giờ tôi lắc về xỉu đó 135 này hột vỡ còn quay tiếp giờ tôi cho về tài 236 này giờ đưa sang xỉu này đây gọi là chấn phản này đây là một chấn phản nữa giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em xem 246 này tiếp tục tài nữa nhé 266 nữa này bây giờ tôi tiếp tục giữ tài đó 345 này hột vẫn còn quay tròn anh em nhé vẫn là tài này bây giờ là qua xỉu rồi tôi sẽ giữ xỉu hai hai bốn này xỉu rồi một ba sáu xỉu rồi một hai năm xỉu rồi một bốn năm xỉu tiếp này một hai sáu xỉu chín này đó bây giờ qua tài Vừa rồi tôi vừa giới thiệu với anh em về cái cách lắc bộ hột tài xỉu bay để khi anh em đi chơi tài xỉu bịp hoàn toàn không tan Đây là một cái cách chơi tài xỉu, đánh tài xỉu bịp mới nhất hiện nay mà anh em có thể áp dụng ở những cái sòng tài xỉu thì anh em không thể đưa được những cái đồ à, gì vào ví dụ như là nắp chén dĩa hột mà người ta kiểm tra gắt gao quá anh em nào có nhu cầu tư vấn tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Khi vào xem clip anh em nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất mà chúng tôi sắp đưa ra ngoài thị trường. Chào tạm biệt tất cả anh em.